Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguy Kiên Cút cùng vào bếp nha Hôm nay Nguy Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà món chè rất nổi tiếng ở Việt Nam Từng có một thời là mưa lần gió đó là món chè khúc bạch nha Nhưng mà được biến tấu với chè khúc bạch hoa đậu biếc rất thơm, rất đẹp nha cả nhà ơi à, Chúng ta cùng vào bếp nha Và nguyên liệu chúng ta sẽ có là 500ml nước các bạn nha Mình sẽ làm cái phần nước đường các bạn, nước đường, nước giải các bạn à, Cùng với một gram muối các bạn nha và 200g đường phèn các bạn nha các bạn có thể mình đường cát cũng được nha và một bó lá dứa à, khoảng tầm 50g các bạn nha rồi đầu tiên mình sẽ mở cho bên có cái nồi và mình sẽ nấu cái nước sôi à, mình sẽ cho nước vào nha nấu nước sôi cùng với cái đường phèn các bạn nha à, và mình sẽ cho lá dứa vào luôn để tạo mùi thơm các bạn nha sau khi mình nấu sôi xong á, thì mình sẽ để nguội cái hỗn hợp nước đường các bạn nha à, các bạn lưu ý phải để nguội hoàn toàn rồi sau đó mình sẽ cho giải vào các bạn nha ok nước sôi mình sẽ cho được phèn một chút muối vào các bạn nha mình sẽ nấu cho sôi và mình sẽ làm cho các viên đường nó tan hoàn toàn các bạn nha đó sau đó mình sẽ lọc vào đây lần nữa và mình sẽ để nguội các bạn nha để nguội hỗn hợp nước đường này các bạn ok tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 500g vải thiệu các bạn nha vải mình đã rửa sạch sẽ các bạn và một chút muối nha thì mình sẽ nấu cái nước sôi đó sau đó mình sẽ cho chút muối vào sau đó mình sẽ cho vải vào các bạn nha mình sẽ luộc mình nấu khoảng hai ba phút á cho, vải chín sơ và nó sẽ diệt khuẩn các bạn nha thì cái lúc mình à, lấy ra mình sẽ nhúng mình nước lạnh mình sẽ lọc vỏ lúc này vải sẽ tự trùng và sẽ để lâu các bạn nha nó lâu hơn hơn nha ok vải đã sau khi à, đã được nhúng qua nước lạnh các bạn mình sẽ à, lấy ra và mình sẽ lột vỏ bạn nha mình lột vỏ mình sau đó mình sẽ bỏ hết phần hạt bên trong luôn nha các bạn nha đó, sau đó mình sẽ xếp vào một cái uh, ly một cái uh, khay thủy tinh đó, đó sau đó mình sẽ cho nước được vào là mình sẽ bảo quản trong ngăn mát hoặc tủ lạnh đó, đó sẽ để nó bình rất lâu các bạn nha đó. Ok và sau khi lợp vải xong mình đã chuẩn bị sẵn một cái tô các bạn nha à, vải cùng với một cái tô à, nước đường phèn đã nấu nước sẵn các bạn đó bây giờ mình sẽ cho vải vào sau đó mình sẽ cho đường hạt và mình sẽ đẩy nắp kính lại và mình bảo quản tủ lạnh để ăn từ từ các bạn nha đó là gọn và lẻ các bạn nha đó, các bạn để càng lâu á sẽ càng thơm hơn các bạn nha và cuối cùng chúng ta đã có được một ly vải thiều thơm mát thanh ngọt các bạn ơi quá tuyệt vời luôn nha đó, các bạn hãy bảo quản ly vải này và mình sẽ sử dụng từ từ nha ăn kèm với à, thạch nè đó, kèm với nước trà nhưng các bạn ăn rất ngon các bạn nha rồi là ờ, chè khúc bạch với ăn với vải thì là số 1 các bạn ơi rồi chúng ta sẽ chuẩn bị làm chè khúc bạch với các nhà nha hai nguyên liệu ờ, làm chè bạch chúng ta sẽ có là 20 g tới 30 gram bột gelatin các bạn nha cùng với 5 tới 10 gram à, 5 10 g bột trà xanh nha cùng với đường là khoảng cỡ 90 g đường các bạn nha à, ngoài ra chúng ta sẽ có cái phần à, hoa đậu biếc các bạn đó mình phải chuẩn bị khoảng 10 15 bông á đó. hoa khô được rồi nha rồi whipped cream riêng mình sẽ chuẩn bị là 500 ml nước 500 g whipped cream các bạn nha kem béo các bạn ngoài ra chúng ta sẽ có là 250 ml sữa tươi các bạn nha ok và chúng ta bắt đầu nấu nào đầu tiên mình sẽ sử dụng 100 ml nước lạnh và mình sẽ nấu cùng với hoa đậu biếc các bạn nha à, mình nấu cho nó sôi lên và mình sẽ hãm lại cho hoa biếc ra hết cái màu à. ok và sau khi mình đã có được cái màu à, nước cốt hoa biếc á, lát mình sẽ trộn chung với hỗn hợp à, làm chè húng bạch các bạn ở cái hỗn hợp với viên cream sữa tươi á, lát mình sẽ chia làm ba phần các bạn nha đó, lát sử dụng khoảng một ít khoảng cỡ 30 40 ml nước để mình trộn chung các bạn nha rồi ok đã, xong các bạn bây giờ mình đã hãm trà xong rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước cốt hoa biết ra với các bạn nha rồi màu rất đẹp các cái nhà nha về một phần trà xanh á cái phần trà xanh á mình sẽ cho một chút xíu nước các bạn nha cho khoảng cỡ 10 lít nước rồi mình sẽ trộn chung với 5 7 gram một trà xanh các bạn nha đó, sau đó mình sẽ hòa với cái phần mà mình làm giải khúc bạch các bạn đó, mình sẽ chia làm ba phần các bạn nha Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi và mình sẽ cho 500g whipping cream cùng với 250ml sữa tươi vào nấu các bạn nha Mình sẽ nấu lửa nhỏ vào nha cho hỗn hợp này nó nóng lên Sau đó mình sẽ cho bột gelatin cùng với đường vào và tan vào các bạn nha Mình sẽ khuấy đều đó, Đừng để cho lửa nó sôi các bạn nha, lửa lăn tăng hơn bạn, nó nóng là ok và sau đó mình sẽ chia hỗn hợp này thành ba phần các bạn nha đó, một phần thì mình giữ nguyên hai phần còn lại thì mình sẽ uh, mix với trà xanh và hoa đậu biếc các bạn nha ok hỗn hợp mình đã nóng rồi các bạn ơi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ chia hỗn hợp thành ba phần các bạn nha mình đầu tiên mình sẽ lấy ra 250 ml cái phần uh, whipping cream với uh, sữa tươi đó hoặc cùng uh, gelatin và đường các bạn đó, mình sẽ cho riêng các bạn nha còn lại mình sẽ chuẩn bị thấy thêm 250 ml nữa và mình sẽ hòa với trà xanh và còn 200 ml cuối cùng mình sẽ nấu với à, hoa đậu biếc các bạn nha nước cốt hoa đậu biếc á đó. đây là cái nồi mình sẽ nấu với cái à, trà xanh các bạn nha mình sẽ lấy ra nha khỏi khuôn nãy là xong các bạn mình chỉ việc đem đem đem xuống lạnh thôi ha đó. còn lại 250 lít còn lại á mình sẽ nấu với cái đầu bếp các bạn nha đó. Ok và bây giờ mình sẽ cho nước cốt hoa biến vào để mình nấu vào nha các bạn cho ít thôi khoảng tầm 30 40 lít đủ rồi các bạn nha nhiều quá sẽ lãng và cái tinh sẽ không có uh, đông kịp các bạn nha nó sẽ ờ, lãng không ngon nó vừa đặc đặc các bạn nó mới ngon các bạn nha nó sực sực á đó bây giờ mình sẽ chuẩn bị uh, cho vào khuôn một khay các bạn nha ok tiếp theo là mình sẽ nấu cái phần à, cái phần nước hỗn hỗn hợp trà xanh các bạn nha thì giờ mình sẽ mở lửa lên và mình sẽ cho cái phần trà, xanh đã hòa nước vào thôi nha mình sẽ khuấy đều mình sẽ lọc roi các bạn nha các bạn phải nhớ lọc roi nha vì nó sẽ có những cái lần cận các bạn ok và bây giờ mình sẽ lọc hỗn hợp uh, khúc bạch trà xanh và roi các bạn nha Đó, để được hỗn hợp bình nhất ok bây giờ chúng ta đã có đầy đủ ba màu các bạn nha có màu xanh lá cây màu xanh dương cùng với màu trắng các bạn nha bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh từ 2-3 tiếng để nó đông lại các bạn nha ok và trong khi đó chúng ta sẽ nấu cái phần nước đường để mình ăn kèm với chữ bạch các bạn nha các bạn nha chúng ta sẽ có là 500ml nước lạnh cùng một gam muối và một chấm gam đường đó và một bó lá dứa mọi nha ok và mình sẽ nấu tương tự cái bài à, nước đường phèn mình làm với ngâm giải các bạn đó. cũng nấu nước lạnh các bạn nha sau đó mình sẽ bỏ lá dứa vào nước sôi mình sẽ cho đường vào chút muối vào là xong các bạn nha ok và sau mà gần 3 tiếng thì không hơn creatin là đông đặc lại các bạn đó chúng ta sẽ xem mình thưởng thức món chè khúc bạch thôi nào bây giờ mình sẽ dùng cái ờ, vá mình sẽ nảy cái phần ờ, khúc bạch ra các bạn nha là cái bột creatin sữa tươi nó đông lại các bạn đó mình sẽ cắt thành từng thành khúc khúc nhỏ đó, ờ, khúc chữ nhật hay là khúc hình vuông tùy các bạn nha đó. cái à, đây là như bạn xinh tươi các bạn ơi là dẻo dẻo mịn mịn dai dai các bạn nha là thơm béo luôn các bạn ơi rồi tương tự với uh, cái phần mà đầu bếp chứ phần dạ xanh cũng vậy luôn các bạn nha Ok, và chúng ta đã có một tô khúc bạch đầy đủ sắc màu luôn cả nhà ơi chưa, màu trắng nè, màu xanh dương nè, lá cây nè Rất là đẹp mắt các bạn nha, màu rất là đậm màu luôn Ok, về nguyên liệu làm khúc bạch ăn kèm sẽ bao gồm đó cái phần à, giải các bạn mình đã ngâm nước đường các bạn các bạn rất thơm và ngọt các bạn nha đó sẽ ra để mình chuẩn bị à, cho bạn ăn kèm với khúc bạch nha và đã chúng ta sẽ có à, đây đó là cái dĩa của bạn đã cắt rồi các bạn rất đẹp mắt luôn cả nhà nha và cái nước này là cái nước ờ, đường mới nóng hồi nãy bạn nước đường ở dưới rất thơm luôn và cái phần sẽ có phần à, hành gia cắt lát mình sẽ rang các bạn nha và kiwi và dâu mình sẽ cắt lại kèm chung các bạn nha rồi hành nhân mình chỉ việc à, mình rang các bạn rang vàng nên là mình sẽ chuẩn bị cho vào tô thức các nhà cả nhà nha ok và mình sẽ chuẩn bị một cái tô và mình sẽ cho từng miếng khúc bạch đầy đủ sắc màu vào các bạn nha đó sau đó mình sẽ cho nước đường lên mình cho vải vào và cùng mình đắp một tí xíu hành hành nhân lên lát lên là quá tuyệt vời cả nhà ơi chưa kể còn có những cây ăn kèm nữa nha nào chúng ta cùng nhau thưởng thức nào cả nhà ơi và đây là tô khúc bạch với đầy đủ sắc màu màu trắng nè trắng nè màu xanh lá cây khúc bạch trà xanh nè màu đỏ biếc nè xanh dương quá đẹp cả nhà ơi ăn kèm với vải ngâm nước đường ngọt ngọt thơm thanh nè chia kể có hạnh nhân rang giòn giòn sực sực cùng cái tỏi trái cây